mình cũng xin được chúc mừng thêm một lần nữa là những bạn nào mà hôm nay đã trùng máu và theo mình cái bạch thủ đô vip thì các bạn đã về bò rất là an toàn với cái cầu lô ăn thông rồi các bạn nhé đó ngày hôm nay thì cũng niềm vui nhân đôi khi mà ở trên video thì chúng ta ăn bạch thủ vip 97 còn ở zalo thì các thành viên ở nhóm tân đương của mình ngày hôm nay lại tiếp tục với cái cầu lô ăn thông là độc thủ lô vip 16 này ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng ngoạn mục ở trên tất cả các phương diện khi mà các thành viên ở nhóm tân đương của mình thì ngày hôm nay đã ăn được đề 38 trong cái dàn đề 10 số này và ăn độc thủ lô vip 16 này này đó quá là tưng bừng rực rỡ đúng không các bạn đó thì mình cũng ờ, xin được chúc mừng ờ, thêm một lần nữa là các thành viên ở nhóm của mình nhá hy vọng là ngày mai mình ờ, vẫn sẽ có thể là đưa các bạn ở trên đỉnh núi lâu hơn nữa đó zalo của mình thì cũng đang vào cái cầu đỏ rồi với rất là nhiều ngày ăn thông các bạn nhé đó rất là nhiều ngày ăn thông rồi thì zalo đang vào cầu đỏ và ngày mai thì mình vẫn đang có những cái cầu rất là đẹp để cho các bạn tham khảo lấy số về bói thì ai này mà đang bị loạn cầu này bí số này đang không biết những cái con số nào đẹp nữa băn khoăn thì các bạn hãy liên hệ với Zalo của mình 0963236194 mình sẽ nhắc lại là 0963236194 đây sẽ là cái số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh tập tứ nương của mình thì các bạn cũng đừng ngần ngại gì kết bạn với mình đó thì mình sẽ tư vấn cho các bạn này và hàng ngày các buổi chiều thì mình sẽ gửi cho các bạn những cái con song thủ lô độc thủ lô những cái dàn đề rút gọn được mình sàng lọc rất là kỹ càng thì sẽ có thể là đưa các bạn về bờ bến một cách an toàn nhất các bạn nhé đó à, thì à, ừ, đây bây giờ thì mình sẽ đi à, soi cầu chốt số cho ngày mai để các bạn tham khảo ở trên video đó còn bạn nào còn băn khoăn nữa thì các bạn có thể liên hệ với zalo của mình nhé ngày mai ngày 23 tháng 12 thì mình sẽ bắt cho các bạn đề là chạm 0 và chạm 2 nhé đó cái dàn đề rút gọn thì ngày mai sẽ có 010 này 030 050 này 070 này 090 121 232 242 252 292 đọc thủ đề 020 và bạch thủ vip là 2772 các bạn nhé à, trên đây mình cũng đã cố gắng là soi cho các bạn những cái cầu à, khá là đẹp và những nhịp đẹp và khả năng ăn cao nhất rồi thì các bạn mà trùng máu với mình này thích những con số này thì các bạn chơi nhé